Kính thưa toàn thể đại chúng, Thầy xin thông báo đại chúng cái chương trình cái đại lễ Phật đàn cho chúng ta. Thì năm nay á, thì chùa sẽ dự kiến tổ chức lễ Phật đàn trong hai ngày, thứ bảy à, và chủ nhật ngày mùng 7 và mùng 8. Mùng 8 là đúng chủ nhật. Hay chùa sẽ tổ chức trong hai ngày tức là cũng đại lễ lớn đấy. Lễ Phật đàn thì gọi là đại lễ rồi đại lễ lớn và cũng làm sẽ có thể giống như năm 2019 ấy, Thế thì tất cả các đạo tràng trong câu lạc bộ Cúc Vàng thì sẽ đăng ký tại câu lạc bộ nhé. Còn các Phật tử không ở trong câu lạc bộ Cúc Vàng thì sẽ đăng ký ở trên nhóm Zalo của chùa. Nghe không? Chùa mình có cái nhóm Zalo đăng ký các phần công việc đấy. Thì chúng ta sẽ gửi danh sách về đăng ký về tham dự. Có đăng ký như vậy để ban tổ chức mới có danh sách. Có danh sách thì mới chuẩn bị về mặt à, ẩm thực này, thế rồi sắp xếp đội hình này, thế rồi các cái phần trang trí rất là nhiều. Như năm 2019 chùa chúng ta là hai mươi mấy nghìn Phật tử về dự, và Bắc, Trung, Nam, ờ, tất cả đồng bào dân tộc thiểu số về dự. một Cái lễ rất là lớn, rất hoành tráng. Thế cho nên năm nay thì cũng vậy, chùa chúng ta thì từ 2019 đến nay thì ờ, các đạo tràng đã phát triển nhiều hơn, thế và các Phật tử thì tu tập cũng đã nền nếp hơn nữa rồi. Cho nên Thầy cũng hy vọng là năm nay cái đại lễ nó sẽ còn trang nghiêm hơn nữa nhé thế thì các à, đạo tràng các phật tử sẽ liên tục cập nhật thông tin lên cái trang của đạo tràng của câu lạc bộ và trang của chùa các cái trang zalo đấy để chúng ta cập nhật thông tin à, ban văn hóa truyền thông của chùa ban tổ chức sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin à, các phật tử về dự lễ thì sẽ ăn mặc trang phục đẹp chứ không phải mặc quần quần nâu với áo lam như này đâu áo dài Việt Nam com lê cravat sơ ví dụ thế vào các kiểu áo dân tộc nhé áo bà ba áo này khác thật là đẹp áo dân tộc thiểu số cũng thế và áo ấn độ áo của các nước đó mặc hết làm thật đẹp đấy năm nay là sư phụ cũng lên cái chương trình à, cũng khá là lớn đấy có thể còn lớn hơn năm 2019 nữa sẽ là một cái lễ hội rất là đặc biệt nhé đấy thì à, à, thầy rất mong các phật tử về thì thông báo cho các thành viên của đạo tràng chúng ta để cùng nhau sẽ ừ, tham gia cái chương trình này Ờ, cùng với cả nhân dân thành phố, nhân dân trong tỉnh Quảng Ninh để có một cái lễ hội Phật đản thật là thật là lớn và để chúng ta lan tỏa được giá trị của Phật pháp. Và trong hai năm Covid rồi làm sao Phật pháp lan tỏa cứu cho thế gian này nha.